Bạn muốn tìm hiểu về con người, bạn muốn khám phá thế giới, vậy thì hãy đến với clip ngay sau đây. Ngày 13 tháng 9 năm 2002, chương trình khám phá các hiện tượng siêu tự nhiên Disclose TV của Đức đưa tin, tháng 6 năm 2002, tại một vùng phong cảnh có thác nước ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, phát hiện một tảng đá lớn lộ ra do một vụ sụt lở từ 500 trước. Điều đáng kinh ngạc là trên đó có 6 chữ lớn được viết khá chỉnh tề, từ trái sang phải, Trung Quốc Cộng sản đảng vong. Đây là một việc không thể hiểu nổi vì Viện Khoa học Trung Quốc, Đại học Địa chất Trung Quốc cũng như các học giả địa chất và học giả cổ sinh vật học của Khoa Nghiên cứu Đại học Quốc gia Trung Quốc sau khi giám định đều cho rằng tàng tự thạch, tảng đá có chữ này hoàn toàn không phải được khắc hay gia công bởi con người. Các chuyên gia khẳng định tảng đá màu xám này có niên đại 270 triệu năm, 6 chữ trên tảng đá Trung Quốc Cộng sản Đảng Vong cũng có cùng niên đại truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng từng giải thích tàng tự thạch đã qua phân tích của học giả địa chất, học giả tầng tích, học giả hóa học địa lý, học giả cổ sinh vật học, học giả cấu tạo địa chất, chuyên gia địa chất quốc gia, chuyên gia quy hoạch, cũng như một số giáo sư và học giả nổi tiếng khác. Vì vậy, có thể nói rằng kết luận của họ là đáng tin. 3 tháng sau ngày phát hiện, đoàn khảo sát văn hóa khoa học Trung Quốc cùng các nhà khoa học nổi tiếng để điều tra về các hiện tượng địa chất dị thường ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đã được thành lập để nghiên cứu tàng tự thạch trong khoảng từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 12 năm 2003. Đoàn gồm 15 người, trong đó có ông Lý Đình Đống, Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, là một chuyên gia về địa chất không khí và biểu đồ địa lý, ông Lưu Bảo Quân, một nhà địa chất học chứ danh của Học viện Khoa học Trung Quốc, ông Lý Phượng Lân, giáo sư Đại học Khoa học Địa lý Trung Quốc, ủy viên của Công viên Địa chất Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên đất quốc gia và là một chuyên gia cổ sinh vật học. Các chuyên gia tin rằng tàng tự thạch ở thung lũng sông Trưởng Bố có niên đại khoảng 270 triệu năm trước thuộc thế kỷ Đắc Mi. Sự sắp xếp ngay ngắn của các chữ trên tảng tự thạch có thể được giải thích từ khía cạnh địa chất rằng không có dấu hiệu là chúng đã được con người làm ra, vì thế xác suất xảy ra là rất nhỏ. Tảng tàng tự thạch này không chỉ là một kỳ quan tầm cỡ thế giới mà còn có một giá trị nghiên cứu địa chất lớn. Trong cuộc khảo sát này, Nhân dân Nhật Báo, CCTV, Quang Minh Nhật Báo, Khoa kỹ Nhật Báo, Vệ tinh Du lịch Đài truyền hình quốc tế Trung Quốc cùng hơn 20 hãng thông tấn khác bao gồm People Daily.net, Sina.net, Eastern.net, Sohu.net, Yahoo và New China đều đưa tin về phát hiện trên. Hơn 100 tờ báo khác cùng các đài truyền hình và các website đã đăng lại tin về cuộc khảo sát khoa học này. Disclose TV cho biết, mỗi chữ lớn khoảng 1 mét vuông. Nếu theo cách viết của người Trung Quốc cổ đại là từ phải sang trái, thì tảng đá này thật là khó tin. Ngoài ra, 6 chữ này Trung Quốc Cộng sản đảng vong được viết dùng cả giản thể và phồn thể, chữ Đảng được viết hoàn toàn bằng giản thể, những chữ còn lại thì viết bằng phồn thể. Trong lịch sử, chữ giản thể chỉ xuất hiện ở Trung Quốc sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền. Các phương tiện truyền thông chính thức tại Trung Quốc đều tường thuật tin này nhưng họ giấu nhẹn chữ vong đi và chỉ đề cập rằng trên đó viết Trung Quốc Cộng sản Đảng. Tuy nhiên chữ vong có thể thấy rõ ràng trên ảnh của tờ Nhân dân Nhật Báo và mạng Tân Hoa Xã.